Chúng con kính bật chư Phật chư Bồ Tát chư Thánh Hiển Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con. Chúng con xin kính bật chư Hồ Pháp Chốn Già Lam Chùa Ba Vàng xin các ngài ủng hộ cho chúng con. Kính bật các ngài nương lòng tử bi và sư chỉ dạy trên Sư Phụ, nhân mùa an cư kiết hạ của chư Tăng, đệ tử chúng con tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng. Xin thần tâm đôi trước tam bảo phát nguyện tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư Tăng. Để tán tan công đức tam bảo tu bồi giới đức tăng trưởng phúc lành. Hôm nay đệ tử chúng con văn tập về nơi Đại Hùng Bảo Điền. Chúng con dâng nén tâm hương khải bật tam bảo chứng minh giá trị. Chư Hộ Pháp ủng hộ cho chúng con phát nguyện tu tập các công đức theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng. Giờ này chúng con xin tu tập theo kinh diệu Pháp Liên Hoa, phẩm tín giải thứ tư. Chúng con xin nguyện đem công đức lần này hồi hướng đền ân chư Phật, bao tư trọng ân phát nguyện đời đời kiếp kiếp nương nguyện Bồ Đề của mười phương chư Phật. Để hộ trì tam bảo chuyên tái Phật Pháp rộng khắp thế gian, đem tất cả công đức hồi hướng cầu vô thượng Bồ Đề. Và hiện tại chúng con hồi hướng công đức mong nguyện chính Pháp của Phật được tuyên dương. Các bậc thánh tăng xuất hiện nơi đời Hoàng Dương chính Pháp Phật đem hạnh phúc cho nhân thiên và muôn loài các chúng ác ma phá hoại Phật pháp cùng chúng ngoại đạo được diễn giác ngộ huyền trên sư phụ được sức khỏe chủ thế gia bà được dài lâu để hoàng dương giáo pháp của Phật phổ độ quần sinh và nguyện cho cha mẹ hiền đời của tăng ni Phật tử tại chùa được mạnh khỏe tăng thêm tuổi thọ thân bằng quyến thuộc được nhiều lợi ích sớm có duyên lần tu theo chính pháp của Phật Nguyện cho gia tiên tiên tố hiền kiếp cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp cùng các chúng ngoan gia trái chủ của tăng ni Phật tử tại chùa Nương nơi công đức tu tập của chúng con mà được giác ngộ hoan hỷ Được nương tựa vào chính pháp của Phật để tu tập giải thoát Chúng con cũng nguyện hết thảy chư tiên chư hồ pháp long thần hộ trì cho đất nước Việt Nam luôn có được minh quân, giữ gìn bờ cõi an ổn nhân dân, khiến cho mọi người được sống trong hòa bình an lạc, ủng hộ cho Phật Pháp kiến được thịnh hưng, huyền cho thiên tai dịch bệnh tiêu giảm, muôn loài được an lạc trong giáo Pháp của Phật. Chúng con hương nguyện mười phương chư Phật chứng minh công đức phát nguyện tu tập hồi hướng của chúng con, cho sở nguyện của chúng con sớm được thành tựu. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô chứng minh sư Bồ Tát, Nam mô thượng giáo hộ Bồ Tát Ma Tát. phương tần à, tận à, à, không giới nhất na thiết na chư phật chỉ tâm đảnh lễ nam mô thập phương à, tận à, hư à, không giới nhất thiết tôn pháp chỉ tâm đảnh lễ ơi nam mô thập phương à, tận à, hư à, không giới nhất thiết hiền thánh tăng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 tuôn xa lợi ờ, trên lưỡi sen hồng phóng hào quang dầu cho tạo tội hơn núi cả trắng nhọc diệu pháp vài ba hàng nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hồi thượng phật bồ tát Nam mô Pháp Hoa Hồi Thượng Phật Bồ Tát kinh diệu pháp liên hoa phẩm tín giải thứ tư lúc bấy giờ các ngài huệ mạng tu bồ đề đại ca chiến diên đại ca diếp đại mục kiền liên tử nơi phật được nghe pháp chưa từng có đức thế tôn dự ghi cho ngài xa lợi phật sẽ thành vô thượng chính đẳng chính giác sinh lòng hy hữu hớn hở vui mừng liền từ chỗ ngồi đứng dậy sửa y phục trịch bày vai hiểu gói hiểu chấm đất một lòng chắp tay cuối mình cung kính chiêm ngưỡng dũng nhang Phật mà. mà bạch cùng Phật rằng chúng con ở đầu trong hàng tăng tuổi đều đã già lùn tự cho đã được niết bàn bản không kham nhiễm gì nữa chẳng còn thắng cầu thêm đạo vô thường tranh đẳng tranh giác đức thế tôn thuở trước nói pháp đã lâu lúc đó chúng con ngồi nơi tòa thân thể mỏi mệt chỉ nhớ nghĩ ba pháp không vô tướng vô tác đôi với các pháp du hỷ thần thông tịnh cõi nước Phật độ thoát chúng sinh của Bồ Tát lòng chúng con không ưa thích. Vì sao Đức Thế Tôn khiến chúng con ra khỏi ba cõi đằng chứng niết ban lại nay đây chúng con tuổi đã già nua ở nơi đạo vô thường tranh đẳng tranh giác của Phật dạy Bồ Tát không hề sinh một niềm ưa thích chúng con hôm nay ở trước Phật nghe thọ ký cho thanh văn sẽ đẳng vô thường chánh đẳng chánh giác long rất vui mừng đẳng pháp chưa từng có chẳng ngờ hôm nay bỗng nhiên đẳng pháp mi hữu từ rất mừng mấy đẳng lời lành lớn vô lượng châu báu chẳng tìm cầu mà tứ đẳng thế tôn chúng con hôm nay xin nói thì dụ để chỉ rõ nghĩa đó thì như có người tuổi thơ bé bỏ cha trốn đi qua ở đâu nơi nữ khác hoặc mười hai mươi đến năm mươi năm người đó tuổi đã lớn lại thêm nghèo cùng khốn khổ rong ruổi bốn phương để cầu đồ mặc vật ăn giao đi lần lần tình cờ về bốn quốc người, cha từ trước đến nay tìm con không đặng bén ở lại tại một thành trong nước đó nhà ông giàu lớn của báu vô lượng các có đuôn vang bàng lưu ly sang ngô phật phá lê chân châu vân vân tay đeo tràn đầy tội tơ thần ta lại dâng rất đông voi ngựa xe cổ bò dê nhiều vô số cho, cho vay thâu vào lời lại khắp đến nước khác thương buôn bán cũng rất đông nhiều bây giờ gã nghèo cùng kia giàu đến các tủ làng trải qua xóm lang lần nổi đến nơi thành của người cha người cha nhớ con cùng con biệt lý ấn năm mươi năm mà ông vẫn chưa từng đối với người nói Việt như thế chỉ tự suy nghĩ lòng rất ăn năn ông tự nghĩ ấy già nua và có nhiều của cải vàng bạc châu báu kho đốn tràn đầy không có con cái một mãi mà chết mất thời của cái tán thất không người giao phó cho nên ân cần nhớ luôn đến con ông lại nghĩ nếu ta gặp đặng con ủy phó của cải thản nhiên khoái lạc không còn sầu lo thưa thế tôn bấy giờ gã cùng tử làm thuê làm mướn lần hồi tình cờ đến người cha bèn đứng lại bên cửa xa thấy cha ngồi giường sư tử ghê bao đỡ chân các ngang bà la môn sát đế lời cư sĩ đều cung kính bao quanh trên thân ông đó dùng chuôi ngọc chân châu giá trị nghìn vạn để trang nghiêm kẻ lại dân tôi tớ tay cầm phất trần trắng đứng hầu hai bên màng bao che trên những tiếng phang đẹp thòng xuống nước thơm dưới đất giải các thứ danh hoa các vật báu trưng bày phạt giá thâu vào lấy cho vân vân có các sự nghiêm sức giường ấy oai đức rất tôn trọng gã cùng từ thấy cha có thế lực lớn liền sinh lòng lo sợ hối hận về việc đến nhà này nó thầm nghĩ rằng Ông này chắc là vua hoặc là bậc đồng vua Chẳng phải là chỗ của ta làm thế mương đăng tiền vật Chẳng bằng tao qua đến xóm nghèo có chỗ cho ta ra sức dễ đặng đồ mặt vật ăn nếu như ta đứng nâu ở đây hoặc rồi họ sẽ bức ngặt ép sai ta làm gã nghĩ như thế rồi liền chạy mau đi thẳng Vâng. Khi đó ông trưởng giả ngồi nơi tòa sư tử Thấy con bèn nhớ biết lòng rất vui mừng Mà tự nghĩ rằng của cái khó tang của ta nay Đã có người giao phó rồi Ta thường nghĩ nhớ đứa con này làm sao gặp đằng nay Bỗng nó từ đến rất vừa chỗ muốn của ta Ta giàu tuổi già vẫn còn tham tiếc Ông Lý tiên dạ. sai người hầu bên đuôi gấp theo bắt lại lúc ấy kẻ sư giá chảy máu qua bắt gã cùng tử kinh ngạc lẫn tiếng kêu oan tôi, tôi không, không hề xúc phạm nhân sao lại bị bắt kẻ sứ giả bắt đó càng gấp cưỡng dắt đem về khi đó gã cùng tử tử nghĩ không tôi chi mà bị bắt bớ đây chắc định phải chết lại càng sợ sệt mê ngất ngả xuống đất người cha xa thấy vậy bèn nói với kẻ sứ giả rằng không cần người đó chớ cưỡng đem đến lấy nước lạnh dưới trên mặt cho nó tỉnh lại đừng nói chi với nó vì sao vì cha biết con mình ý chí a liệt từ biết mình giàu sang làm khiếp sợ cho con biết chắc là con roi mà dùng phương tiện chẳng nói với người khác biết là con mình kẻ sư già nói với cùng tử nay ta thả ngươi đi đâu tùy ý gã cùng từ vui mừng đắng điều chưa từng có từ dưới đất đứng dậy qua đến xóm nghèo để tìm cầu sự ăn mặc bây giờ ông trưởng gia toàn muốn dụ dẫn người con ma bày trước phương tiền mặt sai ai người hình hình sắc tiêu tùy không có oai đức ai người nên qua xóm kia từ từ nói với ga cùng tử nơi đây có chỗ làm trả giá gấp bội gã cùng tử nếu chịu thời dắt về đây khiến làm nếu nó có hỏi muốn sai làm gì thời nên nói với nó rằng thuế người hốt phân chúng, chúng ta ai người cũng cùng người chung nhau làm khi đó ai người xứ liền tiệm gã cùng tử rồi thuật đủ việc như trên bây giờ gã cùng tử trước hỏi lấy giá cả liền đến lên hốt phân người cha thấy con thương xót và quay lạ lại một ngày khác ông ở trong cửa sổ xa thấy con ôm mo tiêu tùy phân đất bụi bặm dỡ giấy không sạch ông liên cởi chuối ngọc áo tốt miên màng cùng đồ trang sức lại mặc áo thô rách chín dơ bụi, bụi đất, đất lâm tân tay mặt cầm đồ hốt phân bổ giảng đáng để sợ báo những người làm rằng các ngươi phải siêng làm việc chớ nên lười nghỉ dùng phương tiện đó đằng đến gần người con lúc sai lại báo con rằng gã nam tử này người thường làm ở đây đừng lại đi nơi khác ta sẽ trả thêm giá cho ngươi những đồ cần dùng như loài bồn chậu gạo bột muối dẫm người chớ tự nghi ngại cũng có kẻ tớ già hèn hà nếu cần ta cấp cho nên phải an lòng ta như cha của người chớ có sầu lo vì, vì sao? vì ta tuổi tác già lớn mà người thời sẽ mạnh người thường trong lúc làm việc không lòng dối khi sẽ nái dân hơn nói lời than oán đều không thấy người có các điều Điều sâu đó như các người làm công khác từ ngày nay nhấn sau như con đẻ của ta tức thời trưởng già lại đặt tên cho cùng tử gọi đó là con khi đó gã cùng tử giàu mừng việt tình cỡ đó xong vẫn con tử cho mình là khách là người làm công en vì cỡ đó mà trong hai mươi năm thường sai hốt phân sau đó lòng gã mới lần thể tin ra vào không ngại sợ nhưng cho gã ở cùng vẫn nguyên chỗ cụ thế tôn bây giờ trường giả có binh tử biết mình không bao lâu sẽ chết mới bao cùng tử rằng ta nay rất nhiều vàng bạc chân báu có đuôn trang đầy trong đó nhiều yên cho đáng sai dùng người phải biết hết đó lòng ta như thế người nên thể theo ý ta vì sao nay ta cùng người bèn là không các nên gắng dung tâm trí chớ để xót mất khi ấy cùng tử liền nhận lời báo lãnh biết các của vật vàng bạc chân bướu và các có tang mà tròn không có ý mong lấy của đáng chừng bữa ăn chỗ của ga vẫn tại chỗ cũ tâm trí hạ liệt cũng chưa bỏ được lại trải qua ít lâu sau cha biết ý chí con lần đã thông thái tròn làm nên chi lớn từ thế tâm ngày trước đến giờ sắp chết ông gọi người con đến và hội cá thân tộc quốc vương quang đại thần dòng sát lời hàng cư sĩ khi đã nhóm xong ông, ông liền tự tuyên rằng, rằng các ngài nên rõ người này là con ta của ta sinh ra ngày trước trong thành nó bỏ ta chôn đi nỗi trôi khổ sở hơn ờ, năm mươi năm nó vốn tên ấy còn ta tên ấy xưa ta ở tại thành này lòng lo lắng tìm kiếm bông ở nơi đây gặp đằng nó nó thiệt là con ta ta thiệt là cha nó này ta có tất cả bao nhiêu của cái đều là của con ta có trước đây của cái cho ra thâu vào con ta đây coi biết Thế Tôn khi đó gã cùng tử nghe cha nói như thế liền rất vui mừng được điều chưa từng có mà nghĩ rằng ta vốn không có lòng mong cầu nay khó tan bao nay tự nhiên mà đến Thế Tôn ông Phú trưởng già đó là Đức Như Lai còn chúng con đều giống như con của Phật Đức Như Lai thường nói chúng con là con thưa thế tôn chúng con vì ba muốn khổ nên ở trong danh từ chiều các sự đau đớn mê lầm không hiểu biết nữa thích các pháp tiêu thừa ngày, ngày nay đức thế tôn khiến chúng con suy nghĩ dọn trừ những phân giờ các pháp hí luận chúng con ở trong đó siêng gắng tinh tấn đẳng đến niết bàn cái giá một ngày đã đã đặng đấy rồi lòng rất vui mừng từ cho là đủ mà từ nói rằng ở trong pháp của Phật do siến năng tinh tấn nên chỗ đặng rộng nhiều nhưng đức thế tôn trước biết chúng con lòng ưa muốn sự hèn tệ ham nơi tiểu thừa chúng con bèn bị Phật buông bỏ chẳng vì phân biệt rằng các ông sẽ có phần bưu tàng chi kiến của Như Lai Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện nói bay trí huệ của Như Lai chúng con theo Phật đẳng giá niết bàn một ngày cho là đẳng nhiều rồi đối với Pháp Đại Thừa này không có chi cầu chúng con lại nhân thánh trí tuệ của Phật vì các vị Bồ Tát mà chỉ bày diện nói nhưng chính tự mình lại không có chi muôn nơi Pháp đó vì sao Đức Phật biết chúng con nửa nơi Pháp tiêu thừa nên dùng sức phương tiện thuận theo chúng con mà nói Pháp chúng con không tự biết thiệt là Phật tử. Ngày nay chúng con mời biết Đức Thế Tôn ở nơi trí tuệ của Phật không có lần tiếc vì sao chúng con từ xưa đến nay thiệt là Phật tử mà chỉ ở nơi pháp tiêu thừa nếu chúng con có tâm am đại thừa thời Phật vì chúng con mà nói pháp đại thừa trong kinh này chỉ nói pháp nhất thừa lúc xưa đức Phật ở trước Bồ Tát chê trách thanh văn ham pháp tiểu thừa nhưng Đức Phật thiệt dùng đại thừa để giáo hóa vì thế nên chúng con nói vốn không có lòng mong cầu mà nay báu lớn của đấng pháp vương tự nhiên đến như chó nên đằng của Phật tử đều đã đằng đó bây giờ ngài Ma Ca Diếp muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kể rằng chúng con ngày hôm nay nghe âm giáo của Phật lòng hớn hở mừng rỡ đặng pháp chưa từng có Phật, Phật nói hàng thánh văn sẽ đặng thành quả Phật đông châu báu vô thương chẳng cầu tự nhiên đặng vì như gã cùng tử thơ bé không hiểu biết bỏ cha trốn chạy đi đến cõi nước xa khác nổi trôi khắp nước ngoài hơn năm mươi năm dài cha gà lòng buồn nhớ kiếm tìm khắp bốn phương kiếm tìm đó đã mỏi liền ở lại một thành xây dựng nên nhà cửa năm món dục tử vui nhà ông giàu có lớn nhiều những khó vàng bạc xa cử ngọc ma não chân châu ngọc lưu ly voi ngựa cùng cháu dê kiểu cáng đồ sẽ của ruộng đất và tôi tớ nhân dân rất đông nhiều xuất nhập thấu lời lại bèn khắp đến nước khác khách thương người buôn bán không xứ nào không có nhìn muôn ức chung hội vây quanh cung kính ông thương được bậc vua chúa mến yêu nhớ tưởng đến các quan hạng hảo tộc đều cùng đồng tôn trọng vì có các sự duyên người đến lui rất đông Giàu mạnh như thế đó có thế lực rất lớn mà tuổi đã già nua lại càng buồn nhớ con ngày, đêm luống suy nghĩ giờ chết toan sắp đến con thơ giải bỏ ta hơn năm mươi năm tròn càng của vật khó tang sẽ phải làm thế nào bây giờ gã cùng tứ đi tìm cầu ăn mặc ấp này đến nấp khác nước này sang nước nọ hoặc có khi đặng của hoặc có lúc không đặng đôi thiếu hình gầy gò thân thể sinh ghé lác lần lửa đi trải qua đến thành cha gã ở xây văn làm thuê mương bèn đến trước nhà cha lúc mấy ông trưởng giá đang ở trong nhà ông răng màng châu bao lên ngôi tòa sư tử cao hàng quyến thuộc vây quanh đông người đương hậu hạ hoặc có người tinh toán vàng bạc cùng vật báu của cái ra hoặc vào biên chép ghi giấy tờ gà cùng tự thấy cha qua mảnh giàu tốn nghiêm cho, cho là vị quốc vương hoặc là đồng bậc vua kinh sợ tự trách thầm tại sao lại đến đây lại tâm tư nghĩ rằng nếu nếu ta đứng đây lâu hoặc sẽ bị bức ngạt ép buộc sai khiến làm suy nghĩ thế đó rồi dạo chạy mà đi thẳng hỏi thăm xóm nghèo nàn muốn qua làm thuê mướn lúc bây giờ trưởng gia ngồi trên tòa sư tử xa trông thấy con mình thầm lặng mà ghi nhớ ông, ông liền bảo kẻ sứ đuổi theo bắt đem về gã cũng tử sợ kêu mê ngất ngã trên đất Người này theo bắt tôi chắc sẽ bị giết chết Cần gì đồ ăn mặc khiến tôi đến thế này Trường giả biết con mình ngu dại lòng hẹp hèn Chẳng chịu tin lời ta chẳng tin ta là cha Ông liền dùng phương tiện lại sai ai người khác mắt trột thân luôn sáu hàng không có oai đức các người nên bảo nó rằng ta sẽ thuê nó hút dọn các phân nhơ trả giá bồi cho nó. Gã cùng tứ nghe rồi vui mừng theo sứ về vì dọn các phân nhơ sạch sẽ các phòng nhà. Trướng giá trong cửa sổ thưởng ngon thấy con mình nghĩ con mình ngu dại ưa thích làm việc hèn lúc đó trường giả mặc ý phục cũ rách tay cầm đốt phân qua đến chỗ con làm phương tiện lần gần, gần gối báo rằng giáng siêng làm đã thêm giáo cho người và cho giàu xóa chân đồ. ăn uống đầy đủ thêm đêm chiếu đầy ấm cằn kẻ nói thế này người ngươi nên riêng làm việc rồi lại dịu dàng bảo như con thiệt của ta ông trưởng già có chí nần lần cho ra vào trải qua hai mươi năm coi sóc việc trong nhà chỉ cho biết vàng bạc ngọc chân châu pha lê các, vật ra hoặc vào đều khiến gã biết rõ gã vẫn ở ngoài cửa nương nấu nơi âm tranh từ nghĩ phấn nghèo nghèo nàn ta không có vật đó Cha biết lòng con mình lần lần đã dòng lẫn Muốn giao tài vật cho liền nhóm cả thân tộc quốc vương các đại thần hàng sát lợi cư sĩ rồi ở trong chúng này tuyên nói chính con ta bỏ ta đi nước khác trải hơn năm mươi năm từ gặp con đến nay đã hai mươi năm rồi ngày trước ở thành kia mà mất đứa con này ta đi tìm khắp nơi bèn đến ngủ nơi đây phàm của cái ta có nhà cửa cùng nhân dân thầy đều phó cho nó mặc tình nó tiêu dùng người con nhớ xưa nghèo chi y rất kém hèn này ở nơi cha mình đặng quá nhiều cháu bao và cùng với nhà cửa gồm tất cả tài vật lòng, lòng rất đối vui mừng đặng điều chưa từng có đức Phật cũng như thế biết con ưa tiểu thừa Nên chưa từng nói rằng các ngươi sẽ thành Phật Mà chỉ nói chúng con đẳng có đức vô lậu cho nên quả tiểu thừa hàng thánh văn đệ tử đức Phật bảo chúng con nói đạo Pháp tối thường. Người tu tập Pháp này sẽ đăng thanh Phật quả chúng con vân lời Phật vì các Bồ Tát lớn dùng, dùng các, các món nhân duyên cùng các món thí dụ bao nhiêu lời lẽ hay để nói đạo vô thường các ngang Phật tứ tay từ nơi con nghe Pháp ngày đêm thường suy gâm tính tấn siêng tu tập Bây giờ các Đức Phật liền thọ ký cho kia các ông ở đời sau sẽ đăng thành Phật Đạo. Pháp mẫu rất bi tàng của tất cả các Phật chi đế vì Bồ Tát mà dạy việc thiệt đó nhưng chẳng vì chúng con nói pháp chân yếu này như gã cùng từ kia đang gần bên người cha dẫu lãnh biết các vật nhưng lòng chẳng mong cầu chúng con dẫu diễn nói tạng pháp bao của phật tử mình không chí nguyện cũng lại như thế đó chúng con diệt bể trong tử cho là đã đủ chỉ xong được việc này lại không biết việc khác chúng con giàu có nghe pháp tình cõi nước Phật cùng giáo hóa chúng sinh đều không lòng ưa vui như thế là vì sao vì tất cả các pháp thấy đều là không lăng không danh cũng không diệt không lớn cũng không nhỏ vô lậu và vô vi suy nghĩ thế đó rồi chẳng sinh lòng ưa muốn chúng con đã từ lâu đôi với trí tuệ Phật không ham không ưa thích không lại có chi nguyện mà đối với pháp mình cho đó là rốt giáo chúng con từ lâu nay chuyên tu tập pháp không đặng thoát khỏi hoang nạn khổ nào của ba cõi chủ trong thân rốt sau hữu dư y niết bàn đức Phật dạy bảo ra chứng đẳng đạo chẳng luông thời là đã có thể báo được ơn của Phật. Chúng con giao lại vì các ngang Phật tử thầy tuyên nói Pháp Bồ Tát để cầu chứng Phật đạo mà. mà mình đôi Pháp đó chọn không lòng mong muốn đấng đạo sự buông bỏ vì xem biết lòng con. Ban đầu không khuyên gắng nói những lời có thiệt Như ông trương giá giàu biết con chi kém hèn bèn Bèn dùng sức phương tiến để hòa phục tâm con vậy sau mới giao phó tất cả tài vật bao Đức Phật cũng thế đó hiện ra Việt ít có biết con nữa tiểu thừa bèn dùng sức phương tiện điều phục tâm của con rồi mới giải chi lớn chúng con ngày hôm nay được pháp chưa từng có chẳng phải chỗ trước mong mà nay tự nhiên được như gã cùng từ kia đăng vô lượng hưởng của báu thế tôn chúng con nay đặng đạo và chứng quả ở nơi pháp vô lậu đặng huệ nhãn thanh tịnh Chúng con từ lâu nay gìn tình giới Phật chế mới ở ngày hôm nay đặng ngưỡng quá bao đó trong pháp của Pháp Vương lâu tu hành phạm hạnh ngày nay được vô lậu quả bao lớn vô thường. Chúng con ngày hôm nay mới thiết là thánh văn đêm tiếng đạo của Phật cho tất cả đều nghe chúng, con ngày hôm nay thiết là la hán ở nơi các thế gian trời người và ma phàm gặp mưa trong chúng đó đang lãnh của cúng dường ơn lớn của thế tôn đem việc ít có này thương xót dạy bảo cho làm lợi ích chúng con trái vô lượng ức kiếp ai có thể đền được tay lẫn chân cũng cấp đầu đánh lễ cung kinh tất cả đêm cúng dường đều không thể đến đằng hoặc xuống đầu đội Phật hai vai cùng cống vang trong kiếm số hàng xa tận tâm mà cùng kính lại đem dâng đồ ngón ni phùng báu vô lượng và các thứ đồ nằm cùng các món thuốc thang gỗ ngưu đầu chiến đàn và các vật chân bao để dựng xây tháp miếu y bào lót trên đất như các vỉa trên đây đêm dùng cũng dưỡng Phật trái kia xó ăn xa cũng không đền đam được các Phật thật ít có đấng vô lượng vô biên đến bất khả tư nghị đủ sức thần thông lớn bậc vô lâu vô vi là vua của các pháp may vì kẻ a liệt nhẫn việt cao thượng đó hiện lấy tướng phàm phu tùy cơ nghi dày nói các phật ở nơi pháp đáng sức rất tự tại biết các ngàn chúng sinh có những điều ưa muốn và chi lực của nó theo sức nó khám nhiệm dùng vô lượng thí dụ mà vì chúng nói pháp tùy theo các chúng sinh trong căn lành đời trước lại biết đã thành tục hay là chưa thành tục suy lương nhưng điều đó phân biệt biết rõ rồi ở nơi đạo nhất thừa tùy cơ nghi nói à, ba kinh diệu pháp liên hoa quyền thứ hai bậc thường căn lãnh ngõ hàng trung hà nội nghi mở quyền bày thật hội ba thời pháp màu tuyệt sự nói suy của báu không riêng tư toàn giao phó cho con nhà nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát nam mô pháp hoa hội thượng phật bồ tát nam mô pháp pháp hoa hội thượng phật bồ tát Đức Như Lai dụ nói ba cõi làm nhà ngoài cửa ba cõi bảy ba tứ xe các con đua giành ồn ào trướng giả mừng khoe thọ ký quả Phật không sai Nam mô vị lai hoa quang Phật Nam mô vị lai hoa quang Phật Nam mô vị lai hoa quang Phật kinh tám điều giác ngộ của bậc đại nhân là người đệ tử Phật ngày đêm nên trí tâm nhớ nghĩ và tư duy về tam điều giác ngộ của các bậc đại nhân điều giác ngộ thứ nhất thế gian vốn vô thường à, coi nước rất mong manh à, bốn đại lại khổ không à, năm ấm là vô ngã luôn sinh diệt biến đổi ra dối không có chủ Tâm là nguồn việc ác, thân là rừng nghiệp tội. Nếu quan sát như thế, dần dần lìa sinh tử. Điều giác ngộ thứ hai, ta muốn nhiều là khổ, bao sinh tử nhọc nhằn đều từ tham dục khởi nếu ít muốn biết đủ thân tâm được tự tại điều giác ngộ thứ ba tâm nếu không biết đủ chỉ lo việc tham cầu sẽ tăng thêm tội ác Bồ Tát không như vậy, thường nhớ đến chi túc vui cảnh nghèo dữ đạo, lấy tuệ làm sự nghiệp điều giá ngộ thứ tư lưỡi biếng phải xa đọa nên thương hành tinh tấn để phá phiền não ác chiết phục cả bốn ma ra khỏi ngục âm giới điều giác ngộ thứ năm ngu si phải sinh tử nên bồ tát thường nhớ luôn học rộng nhiều để tăng trưởng trí tuệ và thành tựu biến tài rồi đem niềm vui lớn giao hóa cho tất cả điều giác ngộ thứ sáu nghèo khổ hay oan hờn thường kết nhiều duyên ác bồ tát anh bố thí bình đẳng với oán thân không nhớ đến lỗi cũ không ghét bỏ người ác điều giác ngộ thứ bảy năm dục là tai họa thân dấu ở cõi tục à, nhưng không nhiễm dục lạc thường nhớ nghĩ ba y bình bát và pháp khí chí nguyện người xuất gia luôn giữ đạo trong sạch ờ, thực hành hạnh thanh tịnh từ bi với tất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 rồi trở lại sinh tử độ thân các chúng sinh cũng đem tám điều này chỉ dạy cho tất cả khiến mọi loài chúng sinh biết được sinh tử khổ xa lìa năm món dục tu tâm theo thành đạo nếu người đệ tử phật tư duy tám điều này sẽ ở trong mỗi niềm diệt được vô lượng tội thẳng tiến đến bồ đề à, mau thành tiểu chính giác dứt ngắn đường sinh tử thượng an trú tịnh nhớ lạc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 Nguyện cho nhân dân Phật tử thiền nam tín nữ đã về chùa phát tâm cúng dường và tu tập tùy theo phúc báo của mình mà được bền căn thuyên giảm. Giả quyến an khang lòng tín nơi tam bảo ngày càng sâu tâm tử bi đối với chúng sinh tăng trưởng. Nguyện cho các hương linh chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn dẫn quân du kích tử về những người đã chết trong các cuộc chiến tranh cùng 12 loại cô hồn Chư vị hướng linh gia tiên nói ngoài kiếp này và các kiếp trước các hướng linh oan gia trái chủ của Tăng Ni Phật tử tại chùa. Các hương linh có nhân duyên tại địa cuộc này, các hương linh liên quan đến việc đổ sinh của chư Tăng Chùa Ba Vàng. Tùy theo phúc báo cung dường và tu tập của chư Tăng Ni và các tín chủ mà được phát tâm giác tình, lìa khổ minh khởi niệm từ bi xa lìa đường khổ, tin sâu tam bảo sinh về nơi cõi Phật an vui Chúng con xin hồi hướng công đức tu hành này về vô thượng Bồ Đề vào hướng cho các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhân viên y tế và tất cả những ai đang nỗ lực trong công cuộc phòng ngừa, khống chế và dập tắt dịch COVID-19 tại Việt Nam, cũng như trên thế giới có đủ duyên lành kiểm soát được dịch sớm tìm ra vaccine dứt trừ nạn dịch hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân có thêm năng lượng tích cực cho việc điều trị bệnh hồi hướng cho tất cả những bệnh nhân quá vàng sớm được sinh về cảnh giới an lành Nguyện cho tất cả tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng cùng với gia quyến đều không bị lây nhiễm bệnh này. Chúng con lại xin nồi hướng hóa giải nghiệp dịch bệnh phát sinh đồng đất các nạn nước do biến đồng và lũ quét. lột lòi tiêu trừ ác nghiệp chết trùng trong các nạn dịch này cho chúng sinh. Hồi hướng cho các trung hành bền quý vương, ác độc quý vương, đã ác quý vương, huyết lệ sầu quý vương cùng các tiểu quý tử có liên quan tới ác nạn của nhân loại nguyện cho chung quy này được nương các công đức tu tập pháp lục hòa của chúng con mà tăng phúc tăng duyên giác ngộ Phật pháp từ bỏ việt ác hộ trì việt thiên phát tâm bồ đề hộ trì tam bảo cùng với chúng con kết duyên pháp lữ thực hành công hành bồ đề truyền tải Phật pháp phổ độ chúng sinh cầu vô tường bồ đề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 khắp nguyện à, phước ban tất cả đức độ quần sinh Phật pháp thịnh hưng tam độ dứt na à, sạch nhà nam mô Phật na à, bổn xưa thích ca mâu ni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 chúng ma sinh ơi à, hiểu thấu à, đạo lớn ơi phát tâm vô thường từ à, quy y pháp ơi nguyện cho chúng sinh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 hết na thầy à, không ai